thổ phỉ hoành hành, bách tính phải gánh chịu trăm nỗi khổ thiên tai nhân họa. Sử sách có ghi chép về tình cảnh vùng đất trù phú Tứ Xuyên sau khi bị thổ phỉ xâm phạm, xương trắng chất như đồi, ruộng đồng hoang vắng, ngàn dặm tuyệt không thấy khói bếp, hiếm thấy bóng người. Khi sử dụng văn hóa vô thần ngày nay mà xét, thường sẽ có nhiều người cho rằng nguyên nhân của những thảm cảnh như trên là do thiên tai. Đó là ngẫu nhiên, chỉ có tiếp tục kiên trì đấu với trời, đấu với đất, đấu với người thì chúng ta mới có thể giành được thắng lợi hoàn toàn. Trên đời không có tay bay và gió, nhân gian là một xã hội mê, mọi chuyện xảy ra đều có nguyên nhân, trên đời không có cái gọi là tai bay và gió. Kỳ Hiểu Lam, một học giả nổi tiếng ở thời nhà Thanh, đã ghi lại một đoạn đối thoại sâu sắc trong kỳ văn đạt công bút ký trích yếu, cho thấy nguyên nhân và hậu quả của tai họa. Khi ông cố của tôi, Kỳ Hiểu Lam, là nhuận sinh công ở Tương Dương, cụ đã từng gặp một tăng nhân. Nghe nói rằng người này hóa ra là thuộc hạ của thủ lĩnh thổ phỉ Huệ Đăng vào cuối thời nhà Minh, Vị tăng nhân này kể về những chuyện thổ phỉ hồi đó rất chi tiết và cụ thể, người nghe chỉ biết lắc đầu thở dài, đây là kiếp số do ông trời sắp đặt, khó tránh khỏi. Tuy nhiên, nhà sư không đồng ý, nói rằng, theo ý kiến của Bần Tăng, loại kiếp số này hoàn toàn là do con người gây ra và thiên thượng sẽ không giáng tai họa xuống con người vô duyên vô cớ. Những năm cuối nhà Minh, tình trạng cướp bóc, giết chóc, gian dâm thê thảm, cho dù vụ hoàng xào tạo phản vào cuối chiều đường gây đổ máu ba vạn dặm cũng còn kén xa. Tìm hiểu về nguyên nhân nghiệp quả, từ giữa thời nhà Minh, các quan lại đều tham lam, bạo ngược, thân sĩ hoành hành ngang ngược, độc đoán. Bầu không khí trong dân gian cũng trở nên gian ác xảo trá, xấu xa, lừa lọc, đạo đức giả, không từ việc xấu nào. Vì thế, với tầng thấp trốn nhân gian mà nói, thì trong tâm lão bách tính chất chứa oán hận vô tận, còn với thượng giới mà nói, cũng đã khơi dậy cơn thị nộ của chư thần. Oán khí tích tụ hơn trăm năm, một khi đã phun trào, ai ngăn được. Tăng nhân tiếp tục nói, hơn nữa, dựa trên những gì Bần Tăng đã thấy và đã nghe, những người phải chịu tai họa thảm hại nhất trong thời kỳ hỗn loạn thường là những người xấu xa nhất. Đây có thể gọi là kiếp số không? Tôi nhớ khi mình ở trong đám cướp, một lần, bọn cướp bắt được con em của một viên quan. Chúng bắt người này quỳ trước danh trướng, rồi ôm ấp thế thiếp của người đó, uống rượu mua vui, rồi hỏi, ngươi dám tức giận sao? Anh ta quỳ xuống nói, tôi không dám. Bọn cướp lại hỏi anh ta, người có nguyện ý hầu hạ chúng ta không? Hắn nhanh chóng đáp, có. Vậy là bọn cướp cởi trói cho hắn, để hắn ở bên cạnh rót rượu, phục dịch. Cảnh tượng này khiến không ít người đứng xem phải thở dài ngao ngán. Khi đó, một cụ già bị bắt đã nói, hôm nay tôi mới biết được nhân quả báo ứng rõ ràng quá như thế này. Thì ra là dòng họ tên quan này, từ đời ông nội hắn trở đi, đã thường tròng ghẹo và giở trò với vợ của nô bộc. Nếu người nô bộc có một chút bất mãn, nhất định sẽ bị đánh đập tàn nhẫn, rồi trói người hầu vào gốc cây và để anh ta nhìn vợ mình bị chủ ôm ấp ngủ. Nhưng đó mới chỉ là một phần của những hành động tàn bạo của những kẻ cường hào, còn các tội ác khác không khó để suy ra. Khi tăng nhân nói những lời này, tình cờ cũng có một vị cường hào đang ngồi ở đó. Ông ta nghe xong rất bất bình và nói, trên đời, cá lớn nuốt cá bé, chim săn mồi ăn chim yếu, tại sao thần lại không nổi giận? Mà chỉ duy có con người làm việc ác thì thần nổi giận. Nghe vậy, nhà sư quay đầu khinh thường nói, chim và cá là cầm thú, lẽ nào con người cũng giống cầm thú sao? Vị cường hào kia không nói nên lời và tức giận bỏ đi. Ngày hôm sau, vị cường hào kia tập hợp một nhóm môn khách, họ đến ngôi chùa nơi vị tăng nhân nghỉ để gây hấn và muốn làm bẽ mặt tăng nhân. Không ngờ tăng nhân đã thu dọn đồ đạc rời đi từ sớm, chỉ thấy trên tường viết 20 chữ, ngươi không cần nói, ta cũng không phải nói, dưới lầu không bóng người, trên lầu chỉ có trăng. Điều này có thể là chế giễu những việc làm xấu xa bí mật mà tên Cường Hào làm. Sau này, tên Cường Hào này cũng lâm vào cảnh nhà tan cửa nát, không con cháu nối dõi. Quả đúng là dưới lầu không bóng người, trên lầu chỉ có trăng. Trồng dưa thì được dưa, giao đậu thì được hạt đậu. Tuy là câu nói cửa miệng nhưng nó đã ứng nghiệm đúng quy luật của tự nhiên là thiện ác hữu báo. Gieo thiện ác nhận được thiện báo, gieo ác ác bị ác báo, chỉ là đến sớm hay muộn mà thôi. Xét cho cùng, chính sự băng hoại của đạo đức con người là nguyên nhân dẫn đến thiên tai. Biện pháp ứng phó Biết được nguyên nhân của các tai họa, chúng ta dễ dàng tìm ra các biện pháp ứng phó, tức là các cách để tránh các tai họa. Thượng thư của nhà Thanh Hồng Lượng Cát đã nói lời chân thật vài ngàn lời dốc sức phơi bày tệ nạn trong và ngoài triều. Sau khi Hoàng đế Nhân Tông ra Khánh của nhà Thanh xem xong bản tấu, Long Nhan nổi giận, Thượng thư lập tức bị cách chức và bị phán xử lưu đày ở Y Lê, Tân Cương. Nhưng mùa xuân năm đó, do phương Bắc hạn hán gay gắt nên không thể tiến hành gieo trồng vụ xuân, dân chúng, quan lại, quý tộc, vương hầu đều cầu mưa, nhưng không ai có thể thành công. Hoàng đế Gia Khánh đích thân lập đàn cầu mưa, ban lệnh đại xá, mở xưởng nấu cháo, tất cả đều vô ích. Vào ngày 26 tháng 5, Hoàng đế Gia Khánh quyết định sửa lại án sai với Hồng Lượng Cát và khi Hoàng đế xuống chiếu về tội của mình, chiếu chỉ vừa ban ra thì mưa liền ập đến. Trong Tê Du Ký, huyện Phượng Tiên 3 năm hạn hán, không có thu hoạch gì, đời sống người dân khó khăn. Tôn Ngộ không đến gặp Ngọc Hoàng để tìm hiểu sự thật, nguyên nhân của thảm họa thiên tai này thực chất là do quận chúa của Phượng Tiên mang đến. Khi đang cúng trời thì ông ta xảy ra mâu thuẫn với vợ, ông ta đổ đồ cúng ra cho chó ăn, nói ra những lời ô uế và gây tội mạo phạm. Ngọc Hoàng đã lập ra ba việc ở trong điện phi hương, nơi đó có một quả núi gạo cao chừng 10 trượng, một quả núi bột cao chừng 20 trượng. Bên núi gạo có một con gà to bằng nắm tay, mổ từng hạt gạo, lúc nhanh lúc chậm. Bên núi bột có một con chó lông vàng đang liếm từng chút bột ăn, lúc nhiều lúc ít. Bên trái là một cái giá thép, trên giá có treo chiếc khóa vàng, dài khoảng một thước ba, bốn tấc, móc khóa to bằng ngón tay cái, ở dưới có ngọn đèn nhỏ đốt móc khóa. Chỉ khi nào gà ăn hết gạo, chó ăn hết bột, đèn đốt đất móc khóa thì mới được làm mưa cho Phượng Tiên. Người xưa vốn có đạo đức cao, hiểu rõ chân tướng, quận chúa quận Phượng Tiên đã ngay lập tức thừa nhận sai lầm của mình và quỳ xuống cầu xin cách giải quyết. Tôn Ngộ Không đã nói với ông ta một giải pháp, hãy hồi tâm hướng thiện, lễ kính thần Phật. Quận chúa Phượng Tiên lập tức thu xếp cúng tế trời, đồng thời thông báo cho dân chúng trong thành tháp hương niệm Phật. Một lúc sau, ba nhiệm vụ do Ngọc Hoàng đề ra lập tức hoàn thành. Theo thuyết vô thần, việc thắp hương, niệm Phật và tỏ lòng thành kính với chư thần và chư Phật là phong kiến mê tín. Như mọi người đều biết, đây là biểu hiện của nhân tâm hướng thiện và đạo đức thăng hoa trở lại, và đó chính là cách giải quyết tận gốc rễ vấn đề. Tai họa vốn là do đạo đức của con người bị băng hoại gây ra, là có tính nhắm thẳng. Nếu con người nhận thức ra sai lầm, nguyện ý cải tà quy chính, thành tâm sám hối, kính trời kính đất, lễ kính thần Phật, tuân theo chỉ dẫn của thần Phật mà làm người tốt, thăng hoa đạo đức, tai họa liệu có thể tồn tại. Bệnh dịch cũng là thiên tai và chúng có nguyên nhân của chúng. Trần Đoàn, tổ sư đạo gia thời cuối đường, đầu tống được đời sau tôn là Lão Tổ Trần Đoàn. Trong một tác phẩm truyền đời tâm tướng thiên của ông đã chỉ rõ nguyên nhân cơ bản của đại dịch, chết bởi dịch bệnh không phải do vận số, mà là chửi trời rồi đất. Thái độ của con người đối với thần Phật mới là nguyên nhân căn bản của đại dịch, đồng thời thái độ đó cũng quyết định mức độ dịch bệnh và thời gian nó sẽ tiêu biến mất. Tiết lộ thiên cơ trong miếu sơn thần, tai nạn của nhân loại đang đến gần. Những năm đầu dưới thời vua Chiêu Tông cuối triều đại nhà Đường, có một người dân thường vùng núi tên gọi là Lý Giáp. Bởi vì gặp phải cảnh mất mùa đói kém, cả nhà Lý Giáp phải chuyển tới sống trong sơn cốc phía tây nam vùng hình đại. Mỗi ngày họ đều chặt củi duy trì cuộc sống. Có một lần vào ban đêm, Lý Giáp đang đi dưới núi Đại Minh thì gặp mưa rông nên đành phải vào trú tạm trong miếu sơn thần. Đến nửa đêm, mưa rông mới dừng lại nên Lý Giáp chỉ còn cách ngủ dưới gốc cây bách tùng trong miếu. Một lúc sau, anh ta đột nhiên nghe thấy từ xa truyền tới từng tiếng hét to nối tiếp nhau báo rằng có quan viên đang xuất hành. Ngay sau đó, Lý Giáp liền nhìn thấy cờ quạt phấp phới tung bay, nghe thấy tiếng xe ngựa đến gần. Trong số những người đi tới có người thân mặc áo giáp võ tướng, có người tay cầm trường mâu, có người đội mũ cao, đi giày rộng, còn có người mặc quan phục, cầm theo quẻ tượng bằng tre. Họ nhường nhịn lẫn nhau bước lên bậc thềm, nhàn nhã ngồi xuống theo thứ tự trong sảnh đường, ước chừng có khoảng hơn 10 người. Sau khi họ ngồi xuống, tiệc rượu được bày lên, họ bắt đầu ăn uống nói cười vui vẻ. Người ngồi đầu tiên bên phía đông là Sơn Thần Đại Minh, ông có thân hình cao lớn khôi ngô, phong độ hiên ngang. Người ngồi đầu tiên phía tây là Thủy Thần Hoàng Trạch. Mặc dù người ông gầy gò khô héo nhưng âm thanh nói ra lại rõ ràng vang dội. Bên cạnh ông là Hà Bá Trương Hà. Những người còn lại Lý Giáp nhìn thì không rõ danh tính. Họ bàn luận về việc thăm thú âm gian và nhân thế. Trong đó, có một người nói, tôi ở Thiên Cung nhận được mệnh lệnh của Ngọc Hoàng Đại Đế, quản lý vùng đất rộng hàng trăm dặm bên bờ Thanh Hà và Trương Hà dọc theo một bên sườn núi Đại Hành. Mặc dù nhận mệnh chủ trì tất cả nhưng tôi cũng không dám lười biếng chậm trễ, tham hưởng an lạc, không dám làm trái pháp luật hay giờ trò lừa dối vị tư, không dám ỉ vào địa vị mà áp bức thuộc hạ cùng bách tính. Ngược lại, tôi giữ thái độ tận tâm cần cù hết mực, nghiêm túc xử lý toàn bộ mọi chuyện lớn bé trong khu vực này nhằm báo đáp thiên đế. Vậy nên khu vực tôi cai quản năm nào cũng bội thu, người dân an cư lạc nghiệp, không có dịch bệnh hoành hành. Vùng đất ấy cho đến hôm nay đã đạt tới mức độ như vậy. Một người khác nói, nơi tôi cai quản là một vùng đất rộng lớn có dân cư thưa thớt, phía tây dựa núi, phía đông giáp biển, ao hồ nối liền đan xen vào nhau xa tới ngàn dặm. Tôi tuân theo ý chỉ của Thượng Đế, quản lý dân cư và đất đai của cả một vùng rộng lớn này. Hô mưa gọi sấm, nâng sóng nổi gió đều do tôi làm chủ. Không ai có thể ngăn cản được hành động của tôi. Nhưng nếu như không phải là mệnh lệnh từ trời, tôi cũng không dám tự mình đi làm bất kể điều gì. Nếu như không phải đến lúc thời tiết, mùa màng cần thay đổi, ta cũng không dám đi ngược lại lẽ thường mà tùy tiện an bài. Mọi thời khắc, ta đều tận chức tận trách cai quản một vùng này, khiến cho cây cỏ ở đây sinh trưởng xanh tốt, tôm cá dồi dào, khí hậu ấm áp ôn hòa, vạn vật tràn đầy sức sống. May mắn hơn là trời còn phái tới quan viên kiểm tra tuần sát, họ cũng không tùy ý can thiệp hay chỉ huy loạn các hiện tượng một cách bừa bãi. Lại có người nói, núi non hùng vĩ, sông ngòi kênh rạch tràng triệt ngang dọc, cao thấp rõ ràng, các loại chim chóc muông thú sinh trưởng phồn thịnh. Việc ngăn cản chúng làm tổn hại đến con người là chức trách của tôi, tôi không cần phải báo cáo hay trần thuật điều gì, cũng không cần ứng phó với thẩm tra của trời. Nghe tới đây, tất cả những người ở đó đều gật gù tán đồng. Lúc này, Xuân Thần Đại Minh bỗng nhiên nhớn mày nhìn lên, thở dài tuyệt vọng rồi nói với mọi người rằng chúng ta mỗi người đều tự mình chấn thủ một phương, quản lý vạn vật hoặc ở vùng sông nước, hoặc ở trên đất liền, ai ai cũng có sở trường riêng. Thế nhưng, phép tắc vận hành của trời đất cũng đã quyết định sinh linh và nhân loại sắp gặp phải đại kiếp nạn. Đến lúc đó, đạo tặc hưng khởi làm loạn khắp nơi, tai họa liên tiếp giáng xuống. Cho dù chúng ta có tài cai trị tới đâu cũng chẳng thể làm gì được. Mọi người nghe thấy thế liền hỏi ông, ngài dựa vào điều gì mà lại nói như vậy? Sơn thần Đại Minh đáp, ngày hôm qua, ta lên trời vào chiều diện kiến Ngọc Hoàng Đại Đế thì vô tình nghe được các vị thượng tiên đang nghị luận về những việc sắp tới. Họ nói trong vòng 30 năm sau, nhân gian sẽ chiến loạn không dứt, dân chúng tử thương hơn 60 vạn người. Khi đó, nếu như không phải là người nhân nghĩa hành thiện, không phải là bậc quân tử chân thành trung hiếu vẹn toàn thì đều không có cơ may tránh thoát. Thêm vào đó, hai nước Hoa Tư và Giả Bì ở Tây Bắc cũng sẽ thừa cơ xâm lược lãnh thổ Trung Nguyên. Chẳng lẽ bách tính lại không có cách nào để bảo hộ mà phải chịu đựng thảm họa này sao? Mọi người nghe xong đều nhíu mày suy nghĩ rồi nhìn nhau nói những điều này không phải là thứ mà chúng ta có thể biết được. Khi mọi người ăn uống xong thì trời cũng đã bình minh, ai nấy đều tự mình lên xe ra về. Sơn thần Đại Minh cũng không biết là đã đi đâu. Sau khi trời sáng, Lý Giáp tinh thần hốt hoảng, mờ mịt như người mất hồn. Về đến nhà, ông đem toàn bộ những chuyện đã gặp được ghi chép lại tỉ mỉ, rồi lại đem tất cả nói cho những người có học thức và danh tiếng trong vùng. Quả nhiên, sau 30 năm kể từ thời điểm đó, chiến tranh liên miên không ngớt, triều đường bị diệt vong, bước vào thời kỳ loạn thế ngũ đại thập quốc, các nước ngoại bang từ khắp nơi đổ tới xâm chiếm Trung Nguyên, binh đao tứ phía, những người dân chết do chiến tranh vượt quá cả 60 vạn. Mọi sự việc trong thế gian này đều đã được sắp xếp từ trước. Người dân thường lý giáp trong câu chuyện vì vào miếu sơn thần tránh mưa mà vô ý nghe được thiên cơ. Đây có lẽ cũng là sắp đặt của trời cao muốn thông qua lý giáp để nói với thế nhân rằng vận mệnh của một vùng đất, một quốc gia, một dân tộc đều được nắm trong tay của trời. Mọi hương suy, lành dữ, thuận nghịch của một triều đại đều không tách khỏi ý chí của trời. Đồng thời, câu chuyện cũng muốn nói với thế nhân rằng chỉ có người tu dưỡng tâm tính, hành thiện tích đức mới có thể thoát khỏi đại nạn. Hy vọng sau khi xem xong video này, quý thính giả sẽ dành chút thời gian suy ngẫm lại những việc đã làm, từ đó quy chính bản thân, một lòng kính ngưỡng thần Phật, có thế thì mới mong có ngày được cứu độ, thoát khỏi đại kiếp nạn của nhân loại.